宝宝。 Và bên ngoài thì máy được thiết kế toàn bộ bằng hệ thống 4 đế và 8 chân với chân đỡ inox sáng bóng và toàn bộ thân máy sẽ được ờ, cân bằng trên hệ thống 4 chân máy này và toàn thân máy thì được sơn tĩnh điện 3 lớp thân, gầm và bệ máy với khung của máy được thiết kế là khung thép hộp rất là chắc chắn và cứng cáp. Và đầu máy của sản phẩm này được thiết kế to hơn so với những dòng sản phẩm 09S, 09 thường trên thị trường với thiết kế phần khung nặng hơn sẽ giúp cho máy có một cái trọng lượng nhất định và tăng độ đầm, độ ổn định trong lúc chúng ta vận hành sản phẩm. Máy được bổ trợ với 3 góc cắt 45 và 90 độ, còn theo góc cắt 135 ngửa ra ngoài sẽ giúp anh em có thể là tận dụng và cắt những cái khẩu đồ nhôm ngắn. Và cả mặt trước và mặt sau của hai đầu máy đều được đỡ bằng những cái bệ thép trắng nguyên tấm. Đây là thép chắc chắn được gia công CNC và đảm bảo đỡ được chắc chắn đầu máy, giúp cho cố định đầu máy ở giữa và đầu máy hố 2 sẽ được di chuyển trên trục ray phi 42 đúc đặt đặt liền trên thân máy không có kê. Thước được thiết kế thước inox nẹp nhôm, chỉ số được khắc canxi trên trên sản phẩm còn được tích hợp kính lúp và đèn led để anh em có thể sử dụng trong môi trường thiếu ánh sáng. Và sản phẩm này anh em có thể quan sát từ hệ thống ban điều khiển được đặt ở phía trên với phiên bản tiếng Việt để anh em dễ dàng vận hành và sử dụng. Thiết kế nắp chụp lên xuống theo phương thẳng đứng giúp tiết kiệm diện tích cũng như là an toàn hơn cho người đứng vận hành sản phẩm. À, với dòng sản phẩm này uh, thiết kế với ba bê tông nhập phủ nhân với hai bê tông chính là bê tông điện khói và đúc đặc không sử dụng bê tông tâm uh, ờ, và với những bức tông này được thiết kế lại uh, với hệ thống uh, ờ, xi lanh uh, nó với cái diện tích ví dụ chứa dung tích trước cái lượng hơi nó nhiều hơn thì sẽ đảm bảo là diện tích vô chắc chắn hơn kế mặt bích thép ở đầu máy thứ nhất và đầu máy thứ hai thì đều là thép tấm uh, và đây là thép điện được khoan CNC nên là khi chúng ta đưa lượng F450 đi ra sẽ giúp cho cái độ ờ, ổn định và nó không có bị gió và sẽ không có bị biên ở trên hai đầu máy của dòng sản phẩm này được tích hợp thêm đó là vòi phun dầu thông minh à, giúp cho lượng dầu làm mát phun vào làm mát cho lưỡi cắt đảm bảo tuổi thọ của lưỡi cũng như là tăng độ đẹp cho hành phẩm và tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá chi tiết tủ điện của dòng sản phẩm Factor 99 Với tủ điện thiết kế hai ngăn, ngăn trên là ngăn điện và ngăn dưới là van điện tử Tủ điện này sẽ giúp cho anh em có thể là điều khiển được toàn bộ cái sản phẩm Factor 99 với hệ thống tách biệt như thế này sẽ giúp cho chúng ta sử dụng không bị nhiễm điện nhiễm từ và anh em có thể chú ý quan sát hệ thống tủ điện được thiết kế với bộ chuyển đổi nguồn 24V kèm theo đó là cục chống đảo pha cầu chì cục khởi và áp tổng và đi theo là những rơ le cảm biến nhiệt và dây điện sẽ được thiết kế là dây điện lõi đồng hoàn toàn cho anh em sử dụng khoang hơi thì được tách biệt với những đường dây hơi được bố trí gọn gàng dưới chân mọi ống dây hơi đều được bơm keo để tránh tình trạng bị xì xì hơi ra bên ngoài và trước khi lượng hơi được đưa vào cho máy sử dụng đều được đi qua một cốc lọc khí. Cốc lọc khí sẽ giúp lọc sạch hơi nước, bụi bẩn để lượng khí đưa vào cho máy sẽ là lượng khí sạch hoàn toàn, đảm bảo những cái xi lanh, hệ thống của motor hoạt động được ổn định hơn. Bên trong sản phẩm này đang sử dụng hệ thống bích tông đó là bích tông liền khói hoàn toàn từ cho đến từ bích tông uh, dự uh, bích tông trọng nhân cho đến là bích tông chuyển gốc, bích tông đại nơi đó bích Tông lại nắp chụp cũng là bích Tông đúc lập đúc đặt cả à, và việc uh, thiết kế bích Tông đặt như thế này là anh em cũng biết được về cái tính ưu việt của nó tức là nó sẽ không bị liên uh, lụy trong lúc chúng ta sử dụng về lâu về dài à, và bích Tông chuyển gốc anh em có thể thấy đây rất là to à, và rất là khỏe trong cái việc chuyển gốc vì thế nó được đặt đứng như thế này thì góc khi được chuyển nó sẽ chuyển nhẹ nhàng và êm ái hơn rất là nhiều cả mặt trước và mặt sau của dòng sản phẩm này sẽ được đỡ bằng bệ thép hoàn toàn à, như em chia sẻ ban nãy Việc gỡ hoàn toàn mặt bài thép như thế này sẽ giữ cố định đầu máy, sẽ giúp cho đầu máy máy móc hoạt động ổn định sẽ giúp cho máy móc hoạt động ổn định hơn. Và về bên trong đạn lửa thì anh em thấy được thiết kế đặt một nửa gọn ở phía bên trong đầu máy như thế này sẽ giúp tiết kiệm được diện tích cho anh em từ 15 đến 20 cm. Trên bích tông thì được gọi hỗ trợ một bích tông dòng để khi đường lửa cắt đi ra sẽ tránh tình trạng đó là bị rung hay là bị giật thì cái mặt cắt nó sẽ được đẹp hơn Bye. với trên mỗi đầu máy đều hỗ trợ máy trượt DC và chúng ta sẽ cùng xem dòng sản phẩm này khi các những cái DC mỏng nhỏ thì nó sẽ có tác dụng như thế nào. Đang Việt Nam cũng chia sẻ với anh em đó là em sẽ cắt nhân xương sao tay lọ Quảng Đông nha Anh em có thể nhìn thấy là nhân xương sao Quảng Đông à, Và cái ờ, mặt cắt này, à, ờ, mặt cắt rất là đẹp, rất là sáng và không có xảy ra tình trạng ba phiên à, Và anh em cũng có thể thấy là DC khi em vừa cắt ra đây ạ à. DC tự động trượt xuống trên miếng trượt DC không có bị xảy ra tình trạng đó là bị cuốn DC hay là bị hút DC à, và đây là mặt cắt chưa được khung đầu làm mát và nếu như khi anh em mua máy để sử dụng thì công ty Factor Việt Nam sẽ tặng kèm theo cho anh em những cái canh những cái lít đầu đầu tiên để chúng ta có thể là làm mát cho hành phẩm cũng như là để có thể là vận hành test được máy trước và những cái thông tin chi tiết cụ thể về cái dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 99 này anh em có thể liên lạc trực tiếp cho em like 078 2911188 và anh em đến một trong hai tổng kho của công ty Factor Việt Nam ở gần bến xe Nẻo, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và anh em đến gần khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và nhớ alo cho em để được em hỗ trợ vào kho cũng như là được tư vấn và đại giá tốt trên những dòng sản phẩm. Cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng với kênh video máy Market Nhân Factor VN trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc quý anh em thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.